đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc bước chân dồn vang trên đường gập kiền xa cờ in máu chiến thắng mang hồn nước sung ngoài xa trên khúc quân hành ca

sao vàng phất phới rất rông nòi quê hương qua nơi lầm than cùng chung sức phân đấu xây đời mới đứng đều lên gông xích ta đập tan tương non Việt Nam ta